Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ bị đẩy rơi vào lò, Nguyễn Văn Thể cay cú thế lực thủ địch Hiện nay tờ Thể báo .d đã nhận được rất nhiều lời nhắn là đừng nói về vấn đề này, đừng nói về vấn đề khác Họ sợ rằng Thời báo .d khui ra những chuyện tiêu cực, góp phần đưa họ vào lò Đấy là thực tế, nói như ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh thì mình cứ trong veo thì sợ gì Quả thật nếu những quan chức mà bị Thời báo chấm D phản ánh những tiêu cực, nếu họ trong veo thì việc gì phải sợ Thời báo chấm D và mạng truyền thông xã hội đến thế. Báo chí tự do về bản chất khác với báo chí nổ bọc. Báo chí tự do có quyền nói mà không hề kiên cữ, không sợ quyền lực. Trong khi báo chí nô bọc chỉ nói khi được chính quyền cho phép mở miệng. Còn khi Trung ương không cho nói mà dám nói thì không những nhà báo làm tin bị trừng phạt mà cờ tà báo cũng bị vạ lầy. Chuyện báo chí trong nước bị tuyết còi, vạ miệng là chuyện không hề hiếm xưa nay. Một trong các vết đen trên người ông Nguyễn Văn Thể. Hiện nay, Thời báo chấm và nhiều tờ báo tự do phát hành bằng tiếng Việt khác vẫn bị Đảng Cộng sản Việt Nam liệt vào thế lực thủ địch. Thực chất là báo tự do chỉ có sự thật Tuy nhiên, vì sự thật của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và quan chức của họ vốn xấu xa nên họ đã quy cho tờ báo và các nhiều tờ báo tự do khác nói xấu họ. Thật ra mà nói, Trung ương Đảng là nơi theo dõi báo chí của thế lực thù địch kỹ nhất. Họ theo dõi để xua hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47 đánh phá bởi họ sợ bị bóc phốt cho bản dân thiên hạ cùng biết. Ông Nguyễn Phú Trọng dù nằm trong tay Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, thì ông cũng không thể khui ra hết các vụ tham nhũng khắp nơi, từ xã, huyện lên tận Trung ương. Hãng hàng không Việt Nam Airlines là kẻ đầu sỏ trong chuyến bay giải cứu, ông Nguyễn Văn Thể không thể vô can. Dù lò của Nguyễn Phú Trọng đốt dữ dội, nhưng tới nay ông Nguyễn Văn Thể vẫn chưa thấy là vào lò mặc dù ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xứng đáng với điều đó. Còn nhớ trong vụ án sai phạm bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã sổ khám cùng với Út Trọng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể là người ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm của Út Trọng thì lại bình chân như vậy. Vấn đề mờ ám trong việc tố tụng này đã được rất nhiều báo chí gọi là thế lực thủ địch, phân tích và chỉ ra trong nhiều năm. Nhưng mà Nguyễn Văn Thể vẫn bình chân như vậy là lý do tại sao như vậy. Mới đây, vụ án ngành đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông Vận tải xảy ra tiêu cực trên toàn quốc với thời gian kéo dài. Ông Nguyễn Văn Thể với vai trò là tư lệnh ngành vô can được hay sao? Ý tưởng về chuyến bay giải cứu được đưa ra bởi ông Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc. Chính ông Phúc đã phối hợp với 5 bộ bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải để thực hiện, trong đó Bộ Giao thông vận tải tham gia bằng các chuyến bay của Việt Nam Airlines là hãng hàng không này thuộc Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam và cục này lại trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Ngoại giao thì lùa gà và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam thì lại thịt gà. Vậy thì tại sao Bộ Ngoại giao bị bắt quá nhiều trong đó cả cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng bị kỷ luật mất chức. Nhưng cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thì lại vẫn bình an đến như bây giờ. Ông Nguyễn Văn Thể đang cay cú thế lực thù địch chuyên bới móc các câu chuyện của ông. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Văn Thể đã từ chức. Bộ Giao thông Vận tải là một trong ba bộ nhận ngân sách nhiều nhất của Trung ương ba bộ đó là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải. Nắm Bộ Giao thông Vận tải mang lại cho Bộ trưởng rất nhiều quả lớn vì nó có quá nhiều dự án khủng nhưng tại sao ông Nguyễn Văn Thể lại xin rút lui nhanh đến vậy? Theo giới thạo tin, Nguyễn Văn Thể tháo chạy sớm là để tránh bị khui những tiêu cực đang âm ỉ trong ngành. Vào ngày 31 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thể với tư cách là bí thư đảng ủy khối cơ quan trung ương đã nói rằng cứ có thay đổi nhân sự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 Dương Quang Thành ăn nò tháo chạy. Câu chuyện về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN và ông Giám đốc điều hành nổi tiếng của tập đoàn này là đề tài bàn tán từ nhiều năm qua. Trước hết là về vấn đề của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Ông này cũng giống như bao quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khác, dư tiền cho hai đứa con trai của ông là Dương Thái Anh và Dương Minh Anh du học tại Mỹ từ lớp 10 cho đến khi tốt nghiệp đại học. Mỗi năm riêng tiền học và chi phí cho con trai của ông mất khoảng 3 tỷ đồng mỗi người. Độc quyền nhưng lại để EVN lỗ kỷ lục. Tiền này không cần nói người dân cũng hiểu từ đâu mà ra. Chắc chắn không phải từ tiền lương của ông Thành. Được biết trong kỳ đại hội toàn quốc Trung ương đoàn vào giữa tháng 12 năm ngoái, con trai ông Dương Quang Thành được bầu vào ban chấp hành Trung ương đoàn khi mới 24 tuổi đó là Dương Thái Anh. Cũng như vậy, vào Trung ương đoàn không phải là dễ, ngay ở con trai ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu cũng chưa thể chen chân vào đây được. Trong khi đó, Hiếu lớn tuổi hơn Dương Thái Anh rất nhiều. Sau khi đi du học ở nước ngoài về, vào tháng 6 năm 2022, ông Dương Quang Thành đã nhét con trai mình vào Đoàn Thanh niên Điện lực Việt Nam với vị trí cao nhất là Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ 6 tháng sau, ông Dương Quang Thành đã nhét được Dương Thái Anh vào Trung ương đoàn. Được biết, tháng 10 năm 2021, Nguyễn Xuân Hiếu được ông Nguyễn Xuân Phúc nhét vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên, sau có hơn một năm ở tỉnh đoàn, Hiếu không vào được Trung ương đoàn. Xét về quyền lực, ông Dương Quang Thành không thể hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng tại sao con ông Dương Quang Thành lại được yêu ái hơn đến như vậy? Ông Thành đang có sức mạnh về tiền bạc rất lớn Đấy là lợi thế của cậu ấm Dương Thái Anh. Dương Quang Thành đưa Dương Thái Anh vào ban chấp hành Trung ương đoàn. Ngược lại với sự giàu có của ông Dương Quang Thành là sự thua lỗ khủng khiếp của tập đoàn ông làm xếp cao nhất, đó là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là tập đoàn duy nhất độc quyền mua điện và bán điện trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dương Quang Thành đã phủ phép làm sao để tập đoàn này lỗ đến 64.000 tỷ đồng lãnh đạo thì giàu, tập đoàn lỗ, ắt người dân cũng sẽ tự nhận ra sự giàu có của ông Dương Công Thành là từ đâu mà đến. Theo đánh giá của giới am tường, chuyện cho con ăn học ở Mỹ là chuyện nhỏ như cái móng tay của ông Dương Quang Thành. Thậm chí chuyện mua quốc tịch hoặc mua nhà tại Mỹ cũng không là vấn đề. Ông Dương Quang Thành đã hưởng được rất nhiều lợi ích từ EVN. Tuy nhiên, ông Dương Quang Thành không dạy gì khoe khoang như Phạm Sĩ Quý em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà. Khi EVN thua lỗ, họ lại bù lưu bù loa và yêu cầu Thủ tướng duyệt cho họ tăng giá điện. Mặc dù giá điện ở Việt Nam đã tự thuộc là hạng cao vì được độc quyền áp giá, điều này có nghĩa là 100 triệu người dân bị móc túi và tiền đó phần để bù lỗ, phần để làm giàu cho quan chức của ngành điện lực, trong đó có ông Dương Quang Thành. Dương Quang Thành ăn no rồi tháo chạy. Mới đây, báo chí trong nước cho biết ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng đã quyết định thay ông Thủ tướng Chính phủ về việc cho Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành nghỉ hưu. Theo quyết định của Thủ tướng, Chính phủ đã do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Được biết, ông Dương Quang Thành chỉ mới 61 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, Vậy thì tại sao ông Thành đã rút sớm đến như vậy? Có thông tin từ bên trong cho rằng ông Thành đã ăn no và cảm thấy ở thêm có thể sẽ bị hóa củi nên tháo chạy trước. Mỗi năm số tiền ông Thành thu được tại EVN có thể đủ cho một người sống cả đời không hết, nhưng ông vẫn bỏ, tháo chạy trước với hy vọng hạ cánh an toàn, còn để nước đến chân mới nhảy thì e rằng sẽ bị sóng cuốn trồi mất tích.